mà ông đi khách sạn hả ông quay quay quay cái ghế qua đây coi dạ, dạ. ông giỡn mặt hả bởi vậy mới ta mới bỏ chạy trời đất ơi ai chỉ à, ai, ai chỉ gì ai chỉ gì mời bạn nam mời bạn nữ em giới thiệu về mình đi ạ dạ em chào anh quyền linh chào chị cát tường cùng toàn thể quý vị khán giả À, em tên là Lê Thị việt Nga, năm nay em 25 tuổi. Em đến từ Gia Lai và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm công việc gì? Công việc chính của em là giáo viên. Dạ. Giáo viên dạy cấp mấy em? À, dạy cấp 2 ạ. Dạy cấp 2. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn. Chào à, quý khán giả. Em tên là Mạnh, em à, quê gốc từ Hà Tĩnh. Hiện thì em đang công tác tại à, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Em làm bên uh, truyền số cụ thể làm làm gì à, hiện tại thì em đang là trưởng phòng kỹ thuật à làm kỹ thuật ồ chưa chưa có nghe bạn trai nhiêu tuổi Dạ em 26 tuổi chị Bây giờ bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu về mình đi em Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là biết quan tâm chia sẻ với bạn bè, biết lắng nghe à, Khuyết điểm của em có nghĩa có lẽ là nóng tính Với lại hơi kỹ tính và dễ chán Dễ chán ở đây có nghĩa là tình cảm á ờ. Ví dụ gặp bọn nam bọn nam mà không có hiểu em lắm hoặc là không không có biết quan tâm tới mình hoặc là gì đó thì em sẽ rất là dễ chán dễ chán người yêu nguy hiểm lắm mà em trải qua mấy mối tình rồi em thực ra thì em cũng chưa có mối tình chính thức nào ạ gặp ai cũng chán hết trơn dạ không yêu quan bao lâu là em chán chắc là do em không có duyên với ai hết nên là thực ra gặp một thời gian thì hai người không có liên lạc nữa thì người ta đi lấy vợ mất tiêu rồi ráng nha đừng làm gì cho bạn ấy chán nha chán là xong luôn á rồi bạn trai thì sao em điểm mạnh điểm yếu của em là gì thì yếu của em thì em đi hút thuốc nhiều không cũng không nhiều lắm rồi bỏ bớt nha thường hay đi nhậu hay nhậu nữa hai cái điểm yếu ha ơi trời cũng hay rụt rè trong vấn đề về à, tình cảm giữa nam và nữ mấy mối tình rồi chưa có mối tình nào hả lý do sao em trước thì à, cũng có thích nhưng mà thích thì thích vậy thôi nhưng mà chưa đầu vào đâu hết đi nhậu quá ai chịu giờ có người yêu rồi bỏ nhậu bỏ thuốc được không hên xui hơi xui hả tức quá sao hai người mà không có người nào có có có, có mối tình nào hết vậy em chơi là em chơi với bạn trai hay chơi với bạn gái đa số là gái nhiều hơn trai ạ rồi em chơi với bạn thì em có mau chán bạn không dạ không ạ à bạn gái là chơi hoài mà bạn trai là mau chán dạ, em thích đi chơi với bạn bè hoặc là gặp một bạn nam nào đó trong nhóm thì mà mình đặt về vấn đề bạn bè nhiều hơn tình cảm nên mình chưa cũng chưa có nghĩ suy nghĩ sâu xa như vậy em có thích ờ, cái cô bạn gái nào đặc biệt không dạ không em có chắc là em thích con trai không nhiều khi cũng nghi ngờ lắm nên giờ phải nhờ đến chương trình để tìm bạn trai cấp có nghi ngờ luôn hả vâng <laughs> ơi đó giờ có thích con gái không có chứ có nắm tay được nào chưa chưa được nắm lần nào trời ơi em có nắm tay bạn trai nào chưa chưa có bạn trai <laughs> gọi là người, người cuối cùng còn sót lại hai người còn sót lại à hai người còn sót lại ủa đó giờ em có tán gái lần nào chưa tán rồi nhưng không có được tán sao thì à, cũng à, được bạn bè các anh chỉ chỉ cho cách tán chỉ là sao bí kíp bí kíp tán gái của em sao mà không dính được gì cho nghe thì à, cũng họ cũng chỉ cho cách uh, gặp mặt nói chuyện rồi rủ đi cà phê à. đi khách sạn ơi à, à, cái gì cái gì vậy ông ơi cái gì chưa nắm tay mà ông đi khách sạn hả ông quay quay quay cái ghế qua đây coi không dạ, dạ. giỡn mặt hả bởi vậy mới ta mới bỏ chạy trời đất ơi ai chỉ ai, ác ai vậy? chỉ gì ai chỉ gì dạ bạn bè bạn em chơi ác quá rồi em có thí nghiệm với ai thử chưa dạ chưa chưa được người ta chạy mất dép chưa có cơ hội để rủ đi không chắc cũng có thử rồi em à, mới quen nhau em em đi khách sạn rồi trời xong. ơi tôi hiểu tại sao ông ế rồi là biết kiếp nó có xài chưa hỏi thiệt xài thì mới xài chỉ xài cái cách ờ, để bắt đầu nắm tay thôi làm ta ve rồi tại ta biết cái ý đồ sâu xa của à, chưa chưa chưa nắng được nhưng mà cái mặt cứ toát lên cái chữ khách sạn khách sạn nên người ta đi hiểu không đâu từng bước sao từng bước cái bí kíp đó bước trang 1, trang 2, trang 3, trang cuối và nói nghe thử coi phải nói hết luôn rồi. đúng rồi mình nói hết mấy trang rồi tôi chỉ trang nào xài được Ờ, đầu tiên thì à, cứ tập làm quen nói chuyện vu vơ về quê quán rồi à. quê quán à. sau đó thì vẫn à, cứ tiếp tục như vậy khoảng bốn năm hôm sau thì mình chủ động nắm tay họ đi bốn năm hôm chủ động nắm tay rồi, rồi. sao nữa nếu mà họ rụt tay luôn thì thôi mình bỏ qua trời ơi thôi vậy vậy là anh chỉ mới đi được tới cái bước đó thôi đó đúng không <laughs> rồi nếu rồi, rồi nắm tay mà nếu người ta để thì bước kế tiếp là gì nếu mà họ thấy ờ, người người run run ờ, có ý định giật thì mình nắm chặt luôn rồi nắm được luôn rồi sao nữa mình chỉ cần mình nói khách ờ, sạn không có <laughs> thì lúc đó mình chỉ cần nói câu là sau này mà thành vợ chồng thì ông trời ông định rồi còn bây giờ có duyên thì chúng ta cứ nắm bắt với nhau đi rồi ai đưa biết kiếp gì đâu Tầm 7 tầm 3 7 tầm 3 không Trời mới bốn năm hơn mà nhào vô nắm tay tới rồi Tao đứng đứng lên coi coi sao lỏng khổng lòng khồng vậy nè Nhậu quá hút thuốc quá mà mập không nổi Cao mét mấy? Dạ mét bảy hai Ngồi ngồi xuống đi đâu có tật xấu gì nữa không? Không có đâu Chỉ có hai cái đó Muốn lấy người vợ như thế nào? Dễ nhìn, hiền, da trắng chứ Cái gì không thích ở người ờ, bạn gái? Móc lai á Móc lai là gì? À, nhiều màu á À nhuộm tóc á hả? Có gì đâu không thích, ta nhuộm đẹp mà, ta nhuộm phụ nữ phải làm đẹp chứ nhuộm nhiều màu quá xấu ý chị không bỏ nhậu đi người ta không không, không nhuộm bên, bên, bên kia mà không nhuộm thì em về bỏ nhậu nhớ nha rồi ok Như lấy nhau về ở đâu đang có ý định ờ, mua đất ở củ chi ờ phải vậy chứ bạn thế thích ở khách sạn được không <laughs> đừng có nghe theo có biết kiếp phỏng nha không bình tĩnh ngồi ngồi huyên đến qua anh xem đàn gái thế nào nha ô chào em gái nãy giờ em nghe nấy nói chuyện em cảm nhận như thế nào cũng là một người khá vui vẻ bạn thật thà bạn không có giấu đúng rồi đó là một điểm rất là hài lòng về bạn chứ không phải như người ta giấu đi thì em không thích nhưng mà thấy thế thì nó cũng hơi nhanh <laughs> mới quen ở đây khách sạn này kỳ lắm <laughs> không cái đó người ta dạy ảnh thôi dạy. mà ảnh mới làm có tới cái bước là hỏi thăm nhà cửa xong cái chuẩn bị nắm tay là người ta đi rồi người mẫu lý tưởng của em như thế nào nói chung là phải vui vẻ tự tin anh này vui đó anh thấy là vui rồi đó cao mét bảy làm được rồi đó rồi có trách nhiệm với gia đình với cuộc sống với lại một người hướng về gia đình nhiều hơn không có hói không có dụng bộ là em thích rồi em em không thích một người đàn ông hút thuốc nhậu hút thuốc luôn nữa cái đó về bỏ được sau được mà em bỏ móc lai đi là anh bỏ uống rượu thuốc đây móc lai quá rồi luôn móc câu luôn có hình mẫu giống ai không dạ có giống ai em thích cả à, diễn viên hồng đăng à vậy à dạ <laughs> hôm nay em đi có đi với người thân mình không dạ em có đi với em trai em gái với lại bạn đồng nghiệp của em ạ chào chào chú quyền linh và chào chị cát tường rồi chào em trai uống thuốc không có gì cả anh ạ còn về còn về <laughs> còn về uống rượu á thì là một người đàn ông phải có bạn bè gặp bạn bè thì phải uống thôi mình không uống không được trời đất ơi em gì lạ lùng vậy bên thế nào vậy em chắc phe bên đây quá còn nếu anh có nhu cầu mua đất củ chi thì cứ liên hệ em à. rồi bán đất hả trời ơi khách hàng tiềm năng hàng chi chịu luôn nhậu nhẹt gì cũng chịu bán đứng chị gái luôn hả em em nói vậy thôi chứ còn về anh chị tìm hiểu nhau quyết định sao là của anh chị nhưng mà, em thấy ảnh như thế nào anh được không được rồi cảm ơn em đi với ai dạ em đi với sếp của em sếp chị bí quyết rồi hả <laughs> chào à, chị cát tường với anh quỳnh linh thấy mạnh thì uh, thật nói chung giao việc gì làm hoàn thành việc đó chỉ có sờ nhặt mũi nó làm không được đó là cô gái không được thôi thành ra em mới giao cái, cái bí kíp đó đúng không ông bí quyết thì chắc khả năng đồng nghiệp thôi chứ còn em không dám <laughs> cô gái cũng được tham gia chương trình này là một cái duyên cho nhau cơ hội đó là điều tốt ông anh của mình sẽ à, nói thêm em gái đây thì theo anh thấy thì bên công việc thì nếu mà giáo viên thì thấy cũng rất là ok đó dạ thấy được cũng xinh xắn cũng được theo anh nghĩ cũng được đó cậu ơi hợp lý ha anh ha tiến tới được ok yeah. Dạ. ừ. cảm ơn anh ăn thua là em quyết định thôi đó mạnh thì là chỉ có một khuyết điểm là hơi yếu thôi kéo mà kéo rồi không gian này của bạn đó xin mời hai bạn chào bạn dưới nhắc hoa hoa kìa hoa là bài một đó à cảm ơn thực ra thì mình cũng trong tình cảm thì mình cũng ít ít nhát lắm ví dụ nhà bạn thì có mấy anh chị em bốn anh em bốn anh chị em à à. ngồi thẳng coi ông trời giới tính sao mà ông ngồi ông quằn què hoài vậy bạn gái nói chuyện xong là tiến hành trình bí kíp nha nhanh nhanh con ông nhanh đâu thì hỏi tấn công liền chứ bạn có gì muốn hỏi mình không có chứ nhiều lắm à vậy thì sao bạn không hỏi em em có dự định về sài gòn luôn hay về đắk Lắk? nga thì xác định lập nghiệp ở đây rồi nên là cũng muốn một người bạn nam của mình là lập nghiệp và sinh sống tại sài gòn luôn nga dạy ở chỗ nào À, hiện tại ừ, thì Nga làm giám thị ở trường Võ Thành Trang và dạy tự do bên ngoài là chính. Địa chỉ á? Nga ở quận Tân Bình, còn làm việc ở quận Tân Phú. À, vậy cũng gần mà. Ủa, bạn ở đâu? Ở quận 12, phóng lên cái vèo tới liền. Ồ, sát, sát bên. Mình ở sát quận 12. Cảm nhận về nhau thế nào? Nhìn thẳng vào mắt nhau kìa. Đừng có lắc lư đâu có đầu nha. Có cảm nhận gì về mình không? Không hèn chi ông ế đúng ông nội <laughs> bây giờ bác <laughs> nhìn thẳng vô bạn gái ngồi im nè rồi mình thấy bạn gái là người như thế nào dễ thương quá dễ thương rồi gì nữa mà tại sao ế đến <laughs> như chi thiệt á tự nhiên câu sao bỏ đi làm lại em ơi thí dụ anh muốn mời đi chơi đi hẹn giờ lúc nào à, em ơi tiếp đi nếu mà ờ, anh muốn hẹn em đi chơi thì vào thời gian nào thì anh hẹn em đi được chỉ cần báo trước là nga sắp xếp được lịch tại nga dạy buổi tối thì thường là đi dạy kèm tại nhà nên là lịch có thể thay đổi dạy tối nữa luôn hả à? dạ vậy gặp nhau thế nào được <laughs> thường thứ bảy chủ nhật thì nga ít khi xếp lịch vào ngày đó lắm vậy thứ bảy chủ nhật anh hẹn em đi chơi nha đúng rồi <laughs> cho nắm tay cái nói chuyện chưa có ai nắm tay lần nào hết à vậy dạ rồi bây giờ mình tiến tới mình nắm tay 30 à. Ờ. giây để à. mình ờ. cảm nhận à, nắm tay không nói kỳ luôn á ui thì nắm tay cảm nhận à cảm nhận hả ừ nhận. hồi đó chưa thấy ai chị nắm tay nó hôi hôi hôi hôi <laughs> đứng lên mạnh mẽ lên coi à, bên kia không cho sao? xin nói trước đi nói <laughs> nói, sao nói em cho anh xin nắm tay một cái bạn muốn quen mình bạn phải mạnh mẽ tự tin lên ừ nói đi. <laughs> cho anh nắm tay không đó rồi. Đúng rồi, bạn. nắm tay chứ phải bắt tay Trời đứng yên Trời ơi, cái móng tay ông gì mà dài dữ vậy? Ờ, chưa chưa chưa quên quên con quên chưa. Ông chặt vô. Cảm nhận thấy làm sao? Mềm, ấm. Nói với cổ kìa. Anh nắm tay em cảm giác mềm và ấm gì đó nói đi. hơi hơi run run á. Mình thấy bạn đang run á chứ mình không có run. Thì anh đang nói anh mà. Cãi gì nữa? anh thấy cảm giác nắm tay em anh thế nào đó giờ nói à em muốn nắm tay anh suốt đời không trời ơi khủng khiếp chưa Ông xé luôn rồi ông vô căn cuối luôn rồi thực ra thì nắm tay nhau suốt đời không thì mình nghĩ cái đó cần có thời gian hôm nay gặp trên đây là một cái duyên rồi còn cái nợ hay không thì nga nghĩ còn tùy thuộc vào cả hai bên thôi à, mình tự sắp đặt luôn đi <laughs> ủa cái trang này ai dạy hay quá vậy trang này mới nghĩ ra ờ à, đó chính kiến của mình là được không chính xác mình phải tự nghĩ ra đừng học ý kiếp của ai hết trơn á chứ giờ nắm mà hỏi khách sạn cái là bóp bóp liền đúng không ảnh nói câu đó em phải trân trọng suy nghĩ thật kỹ nha ba tiếng đếm trở lại bí kíp cũ rồi ba hai một hết thời gian rồi bây giờ nắm tay đi lần đầu tiên các bạn sẽ hôn nhau lần đầu tiên hôn ở đâu anh thích Trời đâu thì hôn ở đấy nó yêu mà nó hỏi tôi hôn ở đâu nữa hôn đối diện luôn nha ừ cho không ờ, dạ. hỏi người hôn người mà hỏi cho không anh hôn nha dọa người ta quá ông hôn thụ hôn lẹ đi ông ơi anh làm buổi rưỡi rồi anh ơi Thôi đi anh quay phương khác nè Con vậy tao không có thấy hôn má bên đây nè à hôn má bên đây mới được nè mọi người thấy luôn chứng kiến à, em cố gắng chịu đựng đi nhanh lên để nguyên để nguyên để nguyên rồi nắm tay nhau đi hai bạn <laughs> Bóc chụp cái gì vậy? Thì hai người đi đâu? Tối rồi đi ăn thôi <laughs> Đi ăn thôi nha Dù kia dẹp quan bên nha Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic Máy nước nóng với nhãn hiệu Senton Quà tặng trị giá là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn Không có buông tay ra nha không bao không bao giờ buông không bao giờ buông nha đi đi cái này mà không có mình chắc muôn đời cũng không có người yêu nữa